đông đã đến gửi chung tình thương mến về anh áo xếp nhanh chờ anh giải phóng lòng vui sướng sướng vui dạt dào ta may áo này sao cho kỹ cho chiến sĩ ta vừa ý đẹp lòng cứ nhanh tay lên nào anh chị em ơi